Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với cá soi kèo à, ngày Chiều ngày hôm nay, đầu giờ chiều thì mình cũng đã lên cho anh em một trận đấu dạng sáng ngày mai giữa Hungary và Ý à, Trận đấu này thì mình cũng đã nhận định cũng như là có à, lên cho anh em một cái kèo để cho chúng ta tham khảo <coughs> Thì anh em nào mà trận đấu này chưa biết đi kèo nào thì anh em có thể xem lại cái video của mình nhé Và anh em nhớ đăng ký kênh cũng như là nhấn like để ủng hộ à, cho kênh bóng của chúng ta ngày càng à, phát triển hơn anh em nhé À, ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều à, ngoài những cái trận bóng chính ra thì đã diễn ra hết vào dạng sáng ngày mai rồi thì còn những cái trận bóng cỏ nữa à, vào lúc 5 giờ cũng như là 5 giờ 30 sẽ là những cái trận đấu thuộc giải Calic 2 anh em cũng như là có một trận đấu của V-League 2 V-League 2 bóng đá Việt Nam Tuy nhiên thì những trận đấu này thì uh, sẽ diễn ra trong khoảng à, hai tiếng nữa mình nghĩ là sẽ không kịp cho anh em để chúng ta có thể à, à, mình có thể lên video cũng như là cho anh em à, kịp để anh em chúng ta có thể tham khảo đâu mình sẽ đến luôn với những trận đấu thuộc cái ngày à, 28 anh em nhé dạng sáng ngày à, 28 tháng 6 à, ngày 27 thì mình cũng đã lên cho anh em trận đấu rồi là trận đấu Hungary và Ý rồi và tí nữa nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ lên cho anh em trận đấu giữa Anh và Đức luôn à, Tuy nhiên thì ờ, trước ờ, Anh và Đức thì ờ, chúng ta sẽ điểm qua một chút đi xa một chút đến cái ngày 28 tháng 9 nhá. Và đặc biệt rằng là anh em nên ghi nhớ ngày mai sẽ có một cái trận đấu giữa Việt Nam chúng ta và Ấn Độ để anh em nào chú ý thì mình có thể để lại comment, mình sẽ lên một cái kèo để anh em chúng ta tham khảo về cái trận đấu giữa Việt Nam chúng ta và Ấn Độ anh em. Còn đến với loạt trận của ngày 28 tháng 9 đi trận đấu tâm điểm đấy là chắc chắn rồi Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha à, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thì hiện tại một đội à, đang xếp thứ nhất cũng như là một đội đang xếp thứ hai Bồ Đào Nha đang quay trở lại với à, cái chiến thắng à, của mình ở cái trận đấu giữa Bồ Đào Nha hiện tại thì đang quay trở lại với một chiến thắng đậm đà cũng như là cách biệt à, với Cộng hòa Séc. À, một ngày thi đấu mà anh CR7 Ờ, đã đổ máu anh em Tuy nhiên thì ờ, thắng lợi vẫn thuộc về Bồ Đào Nha thôi Một chiến thắng rất là thuyết phục à, Còn về với Tây Ban Nha thì họ lại vừa mới thất thủ trước Thụy Sĩ với tỷ số là 2-1 à, Mặc dù uh, Thụy Sĩ thì không được đánh giá cao trong cái trận đấu đấy Tuy nhiên thì uh, thật sự mà nói như mình cũng đã nói với tất cả các anh em Cũng như là uh, những vi những uh, cái video trước rồi đúng không Đấy là cái giải Nations League này chỉ là một cái giải đấu à, thay thế những cái trận giao hữu ở châu Âu thôi vì vậy nên là tất cả các cầu thủ cũng như là các à, đội tuyển quốc gia họ sẽ không có tập trung quá nhiều vào cái đấu trường này cũng như là hết cái tháng 9 à, này thì lại bắt đầu sẽ diễn ra các cái giải đấu của các câu lạc bộ anh em đấy là ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha cũng như là Italia và Pháp thì ờ, tất nhiên rồi các cầu thủ họ cũng có một cái chừng mực để họ thi đấu cũng như là tránh tuyệt đối uh, những cái chấn thương uh, ngoài ý muốn anh em cách uh, sau đây một tháng nữa thì uh, sẽ là World Cup vì vậy nên là cái việc mà giữ chân uh, giữ những cái chân uh, thật ngoan cũng như là những cái chân khỏi những cái chấn thương là điều uh, quan trọng nhất đối với các cầu thủ cũng như là các đội tuyển quốc gia trong thời điểm hiện tại uh, quay trở lại một chút thì uh, Bồ Đào Nha cũng như là Tây Ban Nha họ đang xếp uh, nhất bản cũng như là nhì bảng trong uh, cái bảng đấu này. Uh, đây cũng là uh, một cái trận đấu mà chắc chắn rằng cũng không có quá nhiều cái uh, sự uh, thể hiện về mặt uh, trình độ cũng như là cái lực lượng trong trận đấu này đâu. Uh, kể cả trận đấu này thắng hay là thua thì cả hai đội uh, tất nhiên rồi. Uh, riêng Bồ Đào Nha thì họ đã chắc suất có một tấm vé vào cái vòng uh, tứ kết rồi anh em đúng không à, chúng anh em vào cái vòng bán kết rồi khi mà kể cả thụy sĩ họ có chiến thắng ờ, cộng hòa séc nữa thì uh, cũng thua điểm so với uh, bồ đào nha tuy nhiên có một điều mà mình uh, nên uh, chúng ta có thể uh, nghĩ xa một chút đấy là cái việc mà tây ban nha tây ban nha với việc mà họ đang thể xử sở hữu một cái đội hình mà hầu hết là các tiền vệ các tiền vệ anh em nhé thuộc biên chế của Barcelona. À, Tây Ban Nha đang dần lấy lại được cái vị thế của mình và cũng như là lối chơi của Tây Ban Nha đấy là tiki taka. Vì vậy à, cái việc à, một trận đấu à, có phần nghiêng về Tây Ban Nha cũng như là có một cái tỷ lệ kiểm soát bóng kiểm soát bóng vượt trội hơn so với Bồ Đào Nha. Đây là cái điều mình nghĩ là dễ hiểu trong trận đấu này thôi. Tuy nhiên thì ờ, cái việc kèo chấp cũng như là trên dưới cả trận thì chắc chắn rằng là mình cũng không khuyên anh em nên đi ngay từ đầu. Đấy là điều chắc chắn anh em nhé. Hiện tại thì ờ, cái kèo trên dưới cả trận đang là 2.25 cũng như là cái kèo ờ, handicap ấy đang là đồng banh. Đấy, kèo handicap đang là đồng banh. Cũng rất khó để anh em chúng ta có thể đầu tư trong trận đấu này nếu chọn ai. Thật sự mà nói là trận đấu này là trận đấu rất là cân bằng so với à, thực lực cũng như là đội hình hiện tại của cả hai đội bóng anh em rất khó để anh em chúng ta có thể đi cái kèo à, trên dưới này tuy nhiên thì có cái kèo mà tổng bàn thắng 2.5 cho đến 2.25 à, ấy thì trận đấu này thì mình nghĩ là sẽ là một trận đấu tẻ nhạt so với hai đội bóng thôi vì cũng không có ờ, cái động lực nào để có thể mà chúng ta có thể uh, đá trong cái trận đấu này nữa đúng không? Tây Ban Nha thì họ cũng muốn giữ được những cái trụ cột của mình cũng như là Bồ Đào Nha cũng thế thôi. Vì hiện tại cái vị trí như này là một vị trí mà nó cũng không ảnh hưởng lắm đến cái kể cả đến ờ, năm sau họ dự ờ, Nations League đúng không? Vì chỉ có đội bóng bét bảo mới là đội bóng phải xuống hạng thôi. Đấy. Vì vậy nên đội bóng uh, mình nhận định rằng trận đấu này là trận đấu mà sẽ ít có bàn thắng hơn so với các trận đấu khác anh em nhé à, mình sẽ để cho anh em một cái kèo để anh em tham khảo trước trận đấu này đấy là trận à, chúng ta sẽ đi xỉu xỉu 2.5 anh em nhé xỉu 2.5 hiện tại thì cái kèo góc cũng như là cái kèo tài thẻ thì vẫn chưa ra đâu tuy nhiên thì à, với cái mã kèo xỉu này cũng như là tính chất của trận đấu thì mình nghĩ rằng à, nếu như có kèo à, thẻ kèo thẻ tầm à, 3 hòa thì anh em chúng ta có thể đi xỉu được Đấy, đây ờ, cũng sẽ là một cái mã kèo mình gợi ý tiếp cho anh em để anh em chúng ta có thể chú ý mà anh em chúng ta đầu tư trong trận đấu này thôi. Còn tất nhiên là trận đấu như thế này thì ờ, mình cũng không khuyến khích anh em là đầu tư mạnh tay vào trận đấu này đâu. Đó. À, thế thôi, còn anh em nào thật sự mà muốn đi đường dài cũng như là kiếm tiền hàng ngày, hiện tại còn hai tiếng nữa thì mình sẽ đẩy cho anh em những cái kèo bóng cỏ trong nhóm. Thì à, à, anh em nào mà thật sự muốn kiếm cơm gạo cũng như là có một cái vòng cấp vốn trước à, 1 giờ 45 dạng sáng ngày mai với những trận đấu của Anh và Đức cũng như là Italia thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình nhé mình sẽ hỗ trợ cho anh em Đấy, cho, giúp cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng giao lưu cũng như là nhận những cái tip kèo thơm của các bất thủ trong nhóm của mình hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo